luyện khúc năm ờ, cùng mi gọi hôn mi sông sông ờ, núi dục lòng thì nhân, nhân, nhân năm cung gió chuyển mấy vần vô cầm vòng vòng nguyện hoa xuân tìm cười khẩn tái mười phương đô chi tay dâng vườn khô cần từ bi cung cấm quảng hà hàng cung cấm quảng hà rời sai cô xuống hương gian tự động cô là không thiếu song sơn tay tiên cô bay lên trời Cô nhẹ cánh tiên nì Cô quạt cô chín hầu mẫu Múa cờ cô Tình tình ta tình tình ta tình ta tình tình ta mắt lông sơn la toàn gió mát lồng lồng sơn hà quạt cho nam đức trẻ già tươi vui tình tình tình tình thang tình à tang tình tình thật thật là sinh người ở đâu ra sinh nghi thật là sinh nghi có cô chín bói cô cư đền ờ, thiên ni hoa tình tình ờ, tình tình tàng tình là là tình đua dài ai nghe dòng cô hùng cửu bằng vàng chiếc thoi bằng bạc về dệt gấm cô thêu hoa kiểu băng vàng đền thờ cô có khung ờ, ờ, kiểu mi băng băng vàng thiêu non thiêu đút thiêu hoa xin ờ, thành ý à, à, vì đồng, đồng sẽ chỉ luôn xa chỉ theo anh, anh à, tuyết tuyết mới kim xa mới anh, và ý à, à, xuống mấy nhẹ nhàng mũi kim theo một đưa xuống nhẹ cô theo xong rồi cô chín rồi cô theo xong rồi dâng lên tâu mẫu cô về cô xin công danh nghĩa đưa nhật đưa nhang kia đôi tay tiên đi đưa bước nào và bước ấy tiên đi nào người ta tình tình tình là tình tình ta tình là tình tan tình tình người ta à, à. tỉa lá viên canh tây thiên tỉa lá viên chín để dành mấy đời sau thì tiếp lộc ban tài cô chín về đồng tiếp lộc ban tài buồn may rồi bán đắp lộc nghệ tài hơn mỹ xưa tình tình là tình tình càng tình à sơn đi về khách thập phương chiêm bài xóa cho mười lỗi lầm ai mà cưng ngào ngược mi cường hưng ý một chàng thiêng hành cho hành cho điên đào mới đào tiên hành cho điên đảo đảo, đảo, đảo tiên trăm thứ bệnh cứ liên liên đi thằng ngày biết cô ra thời đến mấy kiều vàng ý Ít cua ra thời đến kêu van cô cho Là thuốc cành cây khỏi liền khi lành Lúc lúc mưa thoát bình hồ tiên có có phép tàng hình hình sai đắm quan thương lối vào trong tiên cô tiên cũng bình lục lục sĩ thần thông thông ý